Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ 1. Đề bài yêu cầu là gì? Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n lớn hơn hoặc bằng 1 ta luôn có luôn có điều gì? Phần A đây. 1 cộng 3 cộng 5 cộng chấm chấm chấm cộng cho đến 2n trừ 1 bằng n bình phương. Đúng chưa? Đấy, vậy thì các em để ý này, vế trái của đẳng thức nó là một một biểu thức đúng chưa? Và số các số hạng ở đây chúng ta không đếm được vì n có giới hạn đâu, đúng chưa? Do đó không đếm được thì chúng ta không thể biến đổi thu gọn được. Vậy thì bắt buộc phải làm theo cái phương pháp quy nạp toán học này rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện giải quyết cái phần A của ví dụ 1 này theo những cái bước mà thầy đã đưa cho các em ở phần phương pháp ok chưa ví dụ số 1 phần a này bước số 1 các em chú ý nha ở đây là với mọi số tự nhiên n lớn hơn hoặc bằng 1 Vậy thì n0 của chúng ta trong trường hợp này, đây, n0 này, trong trường hợp này sẽ là bằng bằng 1. Đấy, bước 1 là gì? Với n bằng 1 ta có vế trái sẽ bằng Đấy, vế trái thì làm thế nào để chúng ta biết được à, thay vào như thế nào chúng ta dừng lại được. Chẳng nhẽ 1 cộng 3 cộng 5 cộng chấm chấm chấm sau đó thay 1 ở đây à? Đấy, vậy thì các em cứ thay 1 vào cái cái số hạng cuối cùng này. Hiểu chưa? thay vào thì nó trùng với số nào thì ta dừng lại ở cái cái tổng tức là dừng lại ở số hạng đó. Ví dụ ở đây thầy thầy thầy một vào nhá. một vào đây thì nó sẽ là 2 nhân 1 là bằng 2, 2 trừ đi 1 bằng 1. Vậy thì ở đây trong cái biểu thức này thì cái số hạng đầu tiên là bằng 1. Vậy thì chúng ta bỏ hết tất cả các số hạng sau. Chúng ta chỉ giữ lại cái số hạng đầu tiên thôi. Hiểu chưa? Vậy thì khi đó vế trái sẽ là bằng bằng 1. Đúng chưa? Thế còn vế phải, vế phải thì thay rất là đơn giản rồi. Bằng với vế phải luôn. Một bình phương thì vẫn là một. Thì bước một xong và chúng ta kết luận luôn. Từ đây suy ra. Đây. Với n bằng 1 ta có vế trái bằng bằng vế phải. Vậy suy ra đẳng thức đúng